Xin chào các bạn, tôi tên là Đào Nguyễn, tôi hiện tại là chuyên gia cố vấn đầu tư về bất động sản tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, phân khúc nhà phố, căn hộ cao cấp cũng như bất động sản thương mại. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn trong cái video này về cái cách tìm kiếm bất động sản để mình à, thuê ha và tại vì mình phải thuê được bất động sản thì sau đó mình mới đi cho thuê lại mà cái nguyên tắc là nếu mà bạn tìm được cái bất động sản à, tốt để mà cho thuê thì cái giá trị của bạn sẽ tăng lên rất là nhiều tại vì mình thuê cái thời gian rất là dài ha nên nó rất cái việc mà là tìm kiếm cái nguồn à, bất động sản cho thuê nó cũng khá là quan trọng tôi cũng muốn à, nói chi tiết hơn ha là mình sẽ làm theo cách nào đầu tiên là mình phải vẽ chi tiết cái chân dung của cái bất động sản mà mình cần thuê ví dụ nhà ở đường nào à, ABC gì đấy ở quận nào thành phố Hồ Chí Minh hay là ở đâu rồi cho thuê nguyên căn mặt tiền hay là hẻm mấy mét diện tích như thế nào à, và có tầng hầm hay không có chỗ đỗ xe hay không thuận tiện à, giao thông hay như thế nào đó và giá cả à, là 40 50 triệu hay là tùy à, bạn để làm văn phòng hay là để làm à, à apartment cho thuê ha thì ờ, có một vài cách như sau cách thứ nhất là bạn sẽ tìm kiếm online bạn lên internet search các thông tin ở ờ, trên các trang ví dụ là bất động sản.com.vn chợ tốt.vn mua bán.net uh, ờ, alo nhà đất.com.vn ha hoặc đô thị.net hoặc là homedi.com mua bán nhà đất.vn nói chung rất là nhiều cái sàn ở trên uh, internet thì bạn sẽ tìm uh, những cái đó để bạn lấy những cái thông tin ưu điểm và các kênh thông tin này chứa những cái sản phẩm đa dạng và lớn và nhiều chiếm đến 80 phần trăm sản phẩm của thị trường luôn luôn được cập nhật thường xuyên ha từng ngày từng giờ có sẵn những thông tin hình ảnh rõ ràng mình có thể có cả những thông tin liên hệ nhưng mà nó có một cái nhược điểm rằng là tỷ lệ đăng thông tin là 80% là môi giới chứ không phải là chủ nhà và thông tin vẫn còn nhiều cái ảo ha thì mình cũng phải lọc ra những cái thông tin đó cái cách thứ hai là cái offline thì bạn có thể là biết bạn muốn uh, kinh doanh cho thuê nhà ở khu vực uh, Bình Thạnh đi thì bạn uh, hoặc là đường nào đó bạn sẽ đi đến xuống cái khu đó ha bạn đi quanh ở khu đó bạn xem cái nhà nào treo bảng cho thuê nhà hoặc là bán nhà thì bạn có thể hỏi à, thực ra là à, mình sẽ đặt câu hỏi là tại sao mà tôi đi thuê nhà để cho tôi thuê lại mà tôi lại ờ, đi tìm những cái người mà người ta treo bảng bán nhà cũng có thể là họ bán khó nhưng mà khi mà bạn à, tiếp cận họ bạn thuê lại và khi mà nó có giá trị Ờ, ở trên đất đó ở trên ờ, căn nhà của họ thì cái việc mà họ bán cũng dễ dàng hơn ha thì uh, hoặc là bạn cũng có thể ngồi ở những quán cà phê ở gần quanh của khu vực đó bạn hỏi chủ quán hay hỏi những cái người uh, xe ôm ha bạn có thể là dùng những người xe ôm uh, ở khu vực đó để bạn có thể là nhờ họ đi tìm những cái căn nhà mà người ta có để mua uh, để cho thuê hoặc để bán thì bạn sẽ tiếp cận uh, và cái việc mà là ưu điểm ở cái uh, cái ờ, hình thức này là bạn nắm được sát các thông tin thị trường ha nhà cần cho thuê thông tin chính xác có thể là nhà đất chính chủ hoặc chưa qua môi giới sản phẩm thì uh, khi mà bạn tiếp cận thì dễ hơn nhưng mà nhược điểm là hơi vất vả hơi mất nhiều thời gian bạn phải đi ngoài nhiều ha mà bạn phải rành cái khu vực đó đường đi cũng như là cái quy hoạch làm sao mà mình có thể là mình tìm được cái uh, cái vị trí nó tốt rồi hoặc là cách thứ ba là bạn có thể tham gia vào các hội nhóm về bất động sản hoặc là bạn đăng tin ở trên những cái trang uh, thông tin ở trên uh, Facebook chẳng hạn thì ở đó cũng có các môi giới hoặc là các chủ nhà ở tại trên đó ha hoặc cái cách thứ tư bạn có thể nhờ môi giới thì họ tìm cho bạn căn nhà mà đang uh, đang cho thuê như vậy ha à, ví dụ như là à, bạn chỉ cần là bạn đăng cái tin lên à, là trên các sàn bạn muốn là môi giới tìm giúp bạn cái khoản đó hoặc là bạn gọi điện thoại ha thì môi giới người ta sẽ có rất là nhiều cái căn để sao ờ, đưa cho bạn để bạn lựa chọn hoặc cái cách thứ năm cái nguồn hàng chính thì từ ờ, khách cũ ha thì ví dụ những cái khách mà họ đã từng mua cái à, sản phẩm dịch vụ của bạn hay là những người thân quen ha, thì bạn cứ hỏi xem là họ có biết ai à, có nhà cho thuê hay không hoặc là họ biết ai có nhà cho bán không nhà với cái khu vực đó ha tại vì bạn nó có cái chi tiết bạn đã vẽ ra cái điều đó rồi à, thì bạn hãy đưa chi tiết cho họ và họ sẽ họ nhờ họ giúp đỡ là xem có ai có cái căn nhà như vậy hay là cái đất như vậy à, nó phù hợp với lại cái nhu cầu của bạn hay không à, thì uh, người ta nếu mà người ta biết người ta sẽ giới thiệu cho bạn cái ưu điểm của cái uh, hình thức này đó là nếu mà may mắn ha, thì bạn sẽ dặn dễ dàng uh, tiếp cận được một cái bất động sản chưa hề gửi cho ai cả à, và là chính chủ ha thì cái việc mà là ví dụ mà được sự giới thiệu như này thì cái sự tín nhiệm và sự uh, tin tưởng của cái người khách đó họ đưa cho gửi cho mình này thì cũng nó nó, nó tốt hơn nhưng nhược điểm này ha, thì có thể là uh, giá cao vì là họ là những nhà đầu tư ha họ mua rồi họ để họ bán họ mua rồi họ cho thuê thì giá cao ha và nó không có nhiều cái uh, sản phẩm lắm tại vì họ đặc thù họ chỉ ở đó nhiều khi bạn bạn tìm muốn khu đó cũng không có hoặc là cái cách thứ sáu đó là bạn hãy tìm ở cái nguồn ở cơ quan nhà nước hoặc ngân hàng à, ví dụ à, những cái sản phẩm mà chuẩn bị thanh lý thì họ đang nợ tiền ở ở trong cái à, những cái tổ chức này thì cái việc mà họ cần phải bán ra để thanh lý hoặc là họ có thể là cho thuê được à, thì họ cũng có cái nguồn tiền đó để họ trả tiền hàng tháng cho, cho những cái cái tổ chức tín dụng này ha thì cái ưu điểm là cái đa dạng sản phẩm ha họ cần tiền để trả nợ nên là mình ờ, muốn thuê à mình nếu mà đưa ra cái giải pháp ví dụ là bây giờ họ cần tiền để mà ờ, thanh toán tiền lãi hàng tháng đi nếu mà bạn có giải pháp thuê mà bạn trả như vậy ha thì là ờ, họ vẫn có tiền để trả cho ngân hàng thì đó cũng là một cái uh, hình thức hoặc là nhưng mà cái nhược điểm của nó là bạn cần phải có những mối quan hệ uh, với ngân hàng hoặc là những cái tổ chức tín dụng thì bạn mới có cái nguồn này rồi uh, khi mà bạn đã có tổng cái danh sách à, tất cả các nguồn ha bạn hãy hãy lọc ra à, và bạn sẽ áp dụng cái công thức là 130 13 và 1 ha. À, công thức này được xem là bạn đi xem 100 căn nhà à, bạn à, chọn ra 10 căn bạn là đàm phán ba căn và cuối cùng mình sẽ chọn một căn à, cái câu hỏi đặt ra là làm sao mình có thể xem hết 100 căn ha và để lựa chọn một căn à, nếu mà bạn à, xem 100 căn bạn sẽ có à, rất là nhiều kiến thức hay rất là nhiều cái thông tin về cái khu vực đó về cái à, sản phẩm ở trên cái cái ờ, cái cái cái phân khúc đó ha thì uh, đâu đó thì bạn cũng sẽ biết được lại về giá cả về thông tin về nói chung là bạn sẽ biết tất cả mọi thứ thông tin về cái phân khúc đó thì uh, khi mà bạn đã có nhiều thông tin và bạn sẽ có sự so sánh và lựa chọn nó dễ hơn bạn sẽ tìm ra được ba uh, căn để bạn đàm phán và sau đó lựa chọn một cái căn tốt nhất à mình cứ đi xem mình cứ đi xem ha à, bạn cứ đừng có nghĩ rằng là nhiều quá à, sẽ mất thời gian không có này giống như là mình là người chưa bao giờ làm cái công việc này và mình muốn à, tìm hiểu à, cái công việc này ha mình muốn kinh doanh ở cái công việc này ở cái phân khúc này thì mình phải bỏ thời gian công sức ra để mình đi tìm hiểu và mình đi học hỏi và mình đi tìm cái Ờ, sản phẩm tốt nhất cho mình ha khi mà bạn đã có đầy đủ kinh nghiệm rồi thì cái việc mà là bạn chỉ cần xem vài căn nhà thôi là bạn có thể chốt được hoặc là nhiều khi bạn không cần phải xem nhiều căn bạn thấy một căn mà nhưng mà bạn đã có kinh nghiệm và bạn đã có cái cảm giác uh, về cái cái cái nhà để kinh doanh cho cái phân khúc này nó như thế nào rồi thì bạn sẽ quyết định rất là nhanh chóng ha đó là một vài cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn khi mà bạn đi đầu tư à, mong rằng cái việc mà đầu tư của bạn sẽ lúc nào cũng là tốt đẹp và suôn sẻ à, nếu bạn thấy cái video này của tôi nó có giá trị cho